đây các bạn biết cụ dông không nó đào lấy cụ dông Yeah. Đã đây á khoai dông nè mọi người đây là bãi rau lan bữa trồng nè đấy giờ nhổ mấy khoai giờ nhổ mấy cây khoai dông này Ồ, đít gốc ơi ừ. Cái này coi cái bẫy lại phải đi được kìa Đó Quay dông nè mọi người Quay dông này à, nếu mà về làm thành bột là rồi là bột dong luộc kỹ hai ba chục ngàn hai hai hai năm ngàn ba chục ngàn bữa ba chục ngàn hai chục ngàn 哦，站住！ có trùn đấy mọi người ừ. Thu dông như lưới câu vậy mẹ nó dắt mẹ nó ra cùng rồi đó đấy dòng rồi mọi người đấy đây là cái bãi lan nè bữa trồng mà hôm mưa á mọi người giờ lên xanh mướt rồi à cắt bán ngọn mấy lần rồi có khu to về nó nhỏ quay lại ngay ăn một cục luôn ăn một cục luôn này nó mâm rồi nó khác ăn nó ngọt bởi già quả thì cứng đắt thứ hai là ăn nó ngọt lắm bột còn bởi là ăn ngon hơn ăn ngon hơn ngọt khoai đây, đây là cơn dông mà mình mới hái củ nè rất là nhiều luôn dông nè đây bãi rau lan nè mới làm bữa này ừ. Ừ. rồi mình xin kết thúc video tại đây nha nếu các bạn thấy video này hay thì cho mình một like một đăng ký kênh và chia sẻ video này cho các hội nhóm hẹn gặp các bạn video mới nhất trên kênh xin mến chào tất cả các bạn